Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Quyển Hà Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện So sánh nhân duyên công đức sự bố thí phẩm thứ 10 Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tạp, Nếu oai thần Đức Phật từ chỗ ngồi đứng về quỳ gối chấp tay bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn Nay con xem sạch chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhà có nặng có người hưởng phước trong một đời có người hưởng phước trong mười đời có người hưởng phước lớn trong trăm đời nghìn đời nhận sự ấy tại lào sao thế của xin để tôn chỉ giải cho đức phật bỏ ngài địa tạng bồ tát rằng nay ta ở toàn hội ta ở trong toàn hệ trọng hồi nếu cũng trời đã lời giảng về công đức kinh trọng của sự bố thí ông nên lòng nghe cho vị ta sẽ vì ông mà nói ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn tính có nghi ngờ về việc đó con xin ưa muốn nghe Đức Phật Bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong cõi năm diêm Bồ Đề có các vị quốc vương tệ phụ các lớn các hàm sắc đại lợi trưởng giả là Bà La Môn nếu gặp kẻ sức nghèo túng kẻ tật nguyên cấm ngầm kẻ điếc ghé mù quáng những người có thân thể không thể toàn vẹn như thế các vị quốc vương đó nếu mù bộ mù bộ thị người điều tấm người bí lượng lại có lòng vui vẻ tự hạ mình từ tay đen của ra bộ thị cho người đó hoặc bảo người khác đem cho rồi dùng lời uống hòa dịu dàng của những vị quốc vương đại thần đó có phước lời bằng phước lời cũng dùng cho một trăm hàng hà xá chế phật về tại là sao thế bởi vì quốc vương đó có tâm từ bi lớn đối với những ngại cả đất mực nghèo cùng với những người tàn tật kia nhân việc quả bảo như thế này trong trăm nghìn đời đường đầy đủ những món thức bảo uống rồi là những thứ thọ dùng như ý phục đồ ăn uống là vì điều này địa tạng bồ tát trong đời sau được có uh, vị quốc vương bảo la môn thể chùa tháp hình tượng phật bồ tát thanh văn bích chi phật mà đức thân sự sáng bổ thị cũng dường thời vì quốc vương đó trong ba đời được làm vị trời để thích hưởng sự cứu thưởng cực lạc nếu đám công đức độ hồi hướng cho khắp phật giới chúng sanh, bởi vì quốc vương đó trong 10 đời được làm vị trời đại phạm thánh vương, lại vì những là địa tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quốc vương Bà La Môn tại chùa tháp thờ Phật, hình tượng kinh điển, cứ rập thích thảm mà phát tâm tu bổ lại hoặc tự mình phát tâm làm hoặc là chuyển hóa người phạm cũng làm hoặc là chuyển hóa đám những người bổ thị cũng dương để tiện duyên lành vì quốc vương đó trong nghìn đời được làm bố trọng lớn, còn những người bổ thị đó trong trăm đời được làm bố được nhỏ nếu ở trước chùa tháp đang có đức bổ thị cũng dương đó hồi hướng vô thường cảnh giác thời vì quốc vương đó cùng tất cả mọi người đều thành Phật cả bởi quả bảo đó là vô lượng vô biên lại vì nếu anh bia tàng bồ tát trong đời sống đều có vị quốc vương bà la môn thầy chùa thật và thấy người già yếu bệnh tật phụ nữ xinh đẹp trong một niềm sanh lòng từ đáng thuộc men cơm được dừng chịu bộ thị rồi làm cho người đó được an vui phượng đức đó không thể giàu để được trong 100 nghìn kiếp được làm vua tình cư trong 200 kiếp được làm vua sáu trời cổ dục không bao giờ được vào ác đạo trong trăm nghìn năm lỗ ta cũng hiện cái đến tiện khổ đột rạo là thành được thành tục đạo là vì điều này Địa tạng Bồ Tát trong đời à, sau Nếu có vị quốc hương quả la môn Thì cũng dường như thế về đẳng vực nào được làm nhiều đánh công đức độ hồi hướng cho Vô thường Bồ Đề một hồi hướng cho đạo Bồ Đề tất cả đều thành Phật cả bốn đời là quả trời phạm vương để thích vô chúng lớn Là Địa tạng Bồ Tát Nên vì, vì thế nên phải uh, là Địa tạng Bồ Tát vì thế nên phải viện nên dạy chúng sanh phải học theo như thế là vì địa tạng bồ tát trong đời sống nếu có người thiền nam thiện nữ nào ở trong phật học đã giáo trồng cội ưu phật lành bằng cái lòng sở tông dục được hoặc mặc phải bùi thời những người đó được hưởng họ cũng thể bị nói được là vì nhờ địa tạng bồ tát trong đời sống nếu có người thiền nam thiền nữ nào thể hiện tượng phật bồ tát uh, bất chi phật của chủ lưng mà bố thì cũng dường thời người đàn vô lượng phật lành được sinh lên quả trời có hưởng sự thẳng quý nhiều như có thể đang công đức đó hồi hướng cho các pháp giáo chúng sanh thời cuộc đời này cũng thể bị dù nào cho được là vì điều này địa tạng bồ tát trong đời sống đều có người thiền nam thiền nữ nào gặp kính địa thường hoặc là nghe một bài kệ một câu kinh đồ pháp trong cấn trần trong tình người khen bù thị cũng dường thời phật lời không về được phật lời vô lượng vô biên như có thể đáng có đức độ hồi hướng hư không pháp giáo pháp cặp giờ cho chúng sanh thời phật lời này không thể bị mà chết được là vì người địa tạng bồ tát trong đời sau đều có vì để có người thiền nam thiền đồ nào chùa tháp thờ phật kinh địa là thường là kinh thập với thời bộ thì cũng dường chiếm ngược định là người khác nếu kính gặp cụ hướng đắc thời phạm tâm có bộ lại hoặc từ mình phạm tấm lòng hoặc là phiền phạm người khác đồng phạm tấm lòng những người phạm tấm lòng trong 30 đời làm vốn được nhỏ còn vì làm việc trình đã được làm với trong lúc dùng phật lành và giả bỏ vốn được nhỏ là vì điều này điều tạo bồ tát trong đời sau đã có người tiền nam tiền nữ nào đại giáo đồng của phật lành đóng phật pháp hoặc là bố thị cũng dường tu bộ chùa thả sự sáng kinh điển tiền bằng một sợi lông một à, hạt cát một mảnh bụi một dòng nước những sự lành như thế không thể lùng nhiều ít nhiều lắm hồi hướng cho các phật giới chúng sanh thời người đó được trong nghìn đời hưởng sự thọ vũ thường nhiều còn muốn chỉ chịu hồi hướng cho thân tuyển bản thân mình thôi sẽ được hưởng quả vũ trong ba đời cứ làm một phần sự lành được sự bảo tốt muốn lần rồi hơn là địa tạng bồ tát so sánh nhân duyên công đức sự bổ thí như thế đó ha ha ha, un sam mô đi so